Hello cả nhà, lại là Toàn đây Hôm nay Toàn uh, review cho cả nhà một lô đất Có diện tích là ngang 5639 Nằm gần với cái đường uh, kia nè cả nhà Ở cái đường phía trước là đường nhựa Đó là đường DT753 Thì như cả nhà biết rồi, DT753 thì chuẩn bị sẽ được mở rộng cũng như là được làm mới Như vậy thì từ vị trí này chúng ta ra đó chứ tầm khoảng 100m thôi cả nhà 100m thôi nha Và lô của chúng ta là chính là lô này Cả nhà thấy không ạ? có số thứ là 690 nha ở đây đây ngay cọc luôn cả nhà đây ngay cọc đây này đó là đã đã đã, đã có dán rõ luôn rồi ở đây thì, thì uh, anh em có ghi số luôn cả nhà số 90 có số điện thoại luôn số điện thoại của mình nha anh em ghi cho mình trong phải mình ghi rồi đây đó, thì tính từ ờ, từ cọc này đi ha từ cọc này qua bên này là 5 mét sau vào múc bên trong kia là 39 mét 39 mét thì cái đoạn ở giữa cả nhà rồi như vậy thì à, đối với cái lô này là như thế nào cả nhà? Tiện ích thì như cả nhà biết thì nướng ở nằm đây Ê, xuống hướng bên kia là thành phố Đồng Xoài rồi. Thì từ đây thành phố Đồng Xoài cực kỳ gần nha cả nhà. Thì à, đối với lô đất này nằm ngay tại vị trí là đối diện trường tiểu học cũng như là Ủy ban nhân dân xã Tân Phước nha cả nhà. Cách DT 753 chỉ 100m đó, ra đó 100m thôi. Và lô đất này là có tổng diện tích là 195 m và thổ cư là 100 m. Đây cái nhà nha. Rồi đường đây là đường bê tông mà cái nhà thấy này, đường bê tông này đường mới ờ, mới làm. Đường mới làm nha. Đó cái nhà thấy không ạ? Đường cực kỳ mới. Và đường này à, có quy hoạch là sẽ là đường liên huyện 28 m. Bên cạnh đó nữa thì à, như cái nhà thấy xung quanh này à, là nhà dân ở rất là đông mình có bay lấy cam rồi bay lấy cam thì ở phía ờ, đường đôi tơ 753 giao cực kỳ đông và kinh doanh buôn bán rồi đó ở đây thì cũng có căn nhà căn nhà này chắc là đỡ đỡ đỡ làm rẫy thôi bên bên trong trong này cũng có căn nhà này mình cũng nghĩ là đỡ làm rẫy thôi chứ không phải ở đâu mà căn nhà bên trong bên căn nhà bên trong này mới là nhà ở này và đi vào sâu bên trong nữa là mới mới mới, mới là nhà, nhà của dân ở như vậy thì à, lô đất này nha cả nhà cực kỳ đẹp và giá ở đây là 980 triệu thôi 980 triệu thôi nha cả nhà mà chúng ta đã có một lô đất là ngang năm 639 có 100 mét thổ cư nằm gần với thành phố Đồng Xoài cực kỳ gần luôn và đặc biệt là nằm gần với cái đường DT 753 và đường này chuẩn bị làm rồi thì chúng ta sẽ sẽ à, sau này giá tăng đất tức là giá đất sẽ tăng cực kỳ à, nhiều nha và đối với những lô nào thì à, mình à, trong trong trong cái thời gian này thì mình không dám chắc nhưng mà đối với cái lô này à, thì đảm bảo khách hàng mua ai mua thì có lời nha cả nhà thời gian này thì mình không đảm bảo là lời lời lời ít hay lời nhiều à, nhưng mà vừa thời gian sau khi mà những cái à, con đường như đôi tôi bảy ba làm này rồi đường này mở rộng này rồi dân cư mà sinh sống cũng như ở rồi những khách hàng mà đã mua đất ở đây ở đây người ta phân lô đây cực kỳ đông này cả nhà à, rất rất là nhiều lô thì người nếu mà người ta phân lô rồi á thì sẽ có người vợ ở và thì khi đó sẽ có có giá trị đúng không ạ và lúc đó thì giá đất của chúng ta sẽ tăng thì giờ chúng ta đầu tư thì chúng ta nên tính tầm 2 năm 3 năm đi cả nhà thì mới mới mới dễ tính được chứ còn mua mà đầu tư lướt sóng thì hiện tại không phải là thời điểm nha cả nhà thấy như phía trong kia thì đã có nhà sai rồi đó cả nhà đúng không ạ cả nhà thấy không phía xa xa kia đã có nhà sai rồi này à, như vậy thì sau này sẽ sẽ có rất là nhiều khách hàng vừa đã xây nhà nữa như vậy thì cả nhà mua, mua lô đất này á thì hãy liên hệ cho Toàn ngay số điện thoại là 0972 332 894 nha. Giá chỉ 980 triệu thôi. Bao sổ luôn cả nhà, bao sổ luôn nha. Nói chứ ờ, chủ ờ, bán tới phần còn trứng, lo tới phần còn trứng nha. Còn uh, sổ sách thì mình làm. Rồi, như vậy thì cả nhà mua đầu tư thì cứ hãy liên hệ cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau. Cả nhà thấy hay thì bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh cho Toàn ạ. À.